khoảng à, năm 2003 trong lúc đang lái xe tôi nghe trên đài phát thanh à, có thông báo là có một cơn bão sẽ tiến vào thành phố San Jose chiều hôm đó và sẽ kéo dài đến ngày hôm sau tôi à, đã gọi và báo cho thiền sư Di Như biết và thiền sư đã bảo tôi là ừ, mang lên cho thiền sư một ít nhang trầm và thiền sư sẽ giải tan cơn bão đó thật sự lúc đó tôi ờ, không tin gì về chuyện giải tan cơn bão đó cả tôi đã được biết đó là có nhiều người có những khả năng làm tan các đám mây nhỏ tan các cơn mưa nhỏ nhưng ờ, chưa bao giờ tôi nghe có người có khả năng làm tan sông bão À, xin trở lại câu chuyện thì à, khi tôi đến nơi với một ít nhang trầm thiền sư đã chỉ cho tôi những điểm quan trọng mà chính Đức Phật Di Lạc đã dạy cho thiền sư à, trước khi giải tan một à, cơn bão tôi còn nhớ à, bầu trời lúc đó mưa rất là lớn và gió thổi rất mạnh Trước đó tôi đã báo cho anh Trần Quảng Nam là Thiền sư Di Như sẽ dùng ờ, Như Lai Thiền Pháp Tạng để giải tan cơn bão đó. Chính vì như vậy nên tôi rất là lo lắng. Ờ, lo lắng vì tôi không biết là kết quả thực sự rồi sẽ ra sao. Thiền sư ờ, bắt đầu thắp nhang rồi ngồi bán già trên một chiếc ờ, giường nhỏ ờ, cạnh bên bàn thờ tam thế ờ, lúc đó đôi mắt thiền sư thì khép nhẹ và tôi biết thiền sư đã nhập thiền về điểm này tôi bị bất ngờ bất ngờ là chỗ là tôi đã tưởng tượng thiền sư giải tan bão thiền sư phải làm một cái gì đó rất là rình rang à, không ngờ thiền sư thực hiện rất là đơn giản đơn giản chỉ là thắp à, nhang lên bàn thờ rồi ngồi thiền tọa à, về sau thì thiền sư đã dạy cho tôi là việc tôi đã tưởng tượng trước đó nó chính là nghiệp thiền sư nhập thiền được khoảng 20 phút thì cơn mưa đang ở mức độ rất lớn đã hạ dần xuống trở thành một cơn mưa bình thường và lúc đó thay vào sự hồi hộp và lo lắng của tôi là một sự bất ngờ có lẽ đây là một ờ, điều bất ngờ rất lớn trong cả cuộc đời của tôi à, hôm đó là một buổi tối à, vào mùa đông năm 2003 thì à, tôi có một nhóm bạn ở xa đến vùng à, miền Nam California đến thì à, à, họ đến thăm tôi trong cái lúc mà mưa bão lắm rất mưa bão và nghe tin tức nói là tối hôm đó sẽ mưa rất là nặng và ngày hôm sau thì mưa bão có thể ngập đường rồi sập cầu chẳng hạn thì à, họ lo ngại là họ không có trở về được có một cái nhóm bạn khác thì lại đi chơi xa nữa thì um, đột nhiên tình cờ thì uh, từ khoảng 6 giờ tới 7 giờ thì ông Phước mới uh, gọi cho tôi gọi điện thoại mới nói rằng là uh, ông thầy uh, ông thầy uh, ông uh, đang uh, cầu nguyện để mà đuổi cái cơn bão đi thì anh cứ uh, cứ xem đó là cứ 8 giờ tối khoảng 8 giờ tối anh anh xem thì trời nó sẽ không còn mưa nữa tạnh mưa thì uh, khoảng 8 giờ tối tôi đi ra ngoài tôi có thuốc thì tôi thấy ờ, quả thực là có trang lên thì ờ, cũng không biết cái đó là tình cờ hay là nó có phép lạ gì nhưng mà uh, khi mà tôi vào tôi kể lại thì ai cũng uh, cười cười có vẻ chế nhạo tôi thì tôi nói là thì uh, cái chuyện đó thì uh, nó là như vậy đó thì tôi rất có gọi tôi và quả thực thì nó có hết mưa. tiếp theo sau à, thiền sư đã bảo tôi là hôm sau thiền sư sẽ tiếp tục giải cho xong cơn bão đó thì à, tôi biết à, còn gọi tôi lần nữa nói rằng là ngày hôm sau đấy là trời sẽ có nắng chứ không có mưa bão gì cả thì tôi cũng chỉ nghe vậy thôi thì tôi cũng kể lại thì mọi người cũng cười thôi thì vẫn lo ngại là về không được bởi mưa bão sẽ là mưa bão thì ngày hôm sau thì khoảng chừng 10 giờ tôi uh, đi ra ngoài khỏi nhà và nhà thấy trời rất là nắng rất là đẹp và tôi cũng rất là ngạc nhiên tôi mới gọi cho các người bạn thì lúc đó họ đang ở trên đường một nhóm thì đang trên đường đi về lại miền Nam California à, một nhóm khác à, lại đang trên đường đi đến đi uh, Lake Tahoe chơi kiến và tôi còn nhớ đó là một ngày cuối tuần và điều rất thú vị cho tôi là thiền sư đã nhập thiền uh, trong uh, xe do chính tôi lái và thiền sư đã giải xong cơn bão đó trong lúc tôi chở thiền sư đi quanh thành phố San Jose.